so trong tôi gạt nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi nào nề anh nói một năm nữa anh về mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi xuống năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình nhiều đêm chờ sáng nhẹ lòng thao thức cá nhỏ bé nằm đời mong đã bao lâu tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm nhớ lời ngọt ngào âu yếm tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền biết giờ này anh có nhớ em Jesus. chưa hé môi thành love